nấu cơm nấu nước giặt giũ gì trong nhà sao ba chồng làm hết <laughs> nấu cơm gì là lúc đó em có phụ chút thôi còn giặt giũ thì cũng tại mẹ em <laughs> tại vì lúc đầu hồi lúc mà mới cưới về qua hai hôm sau thì quần áo nhiều lắm cái em với lại em chồng em là đứa em gái hai đứa mới giặt mẹ em mới la chồng em trời lim sao mày không tiếp nó mày để nó giặt một mình vậy cái chồng em vô giặt cái khoảng tuần lễ sau hai chồng chỉ giặt đồ hai chồng thôi mà em thì hơi bị lười một tuần em mới gom giặt một lần <laughs> mẹ em về thấy em giặt một mình mẹ em cũng la chồng em trời sao mày giặt để nó giặt nhiều như vậy từ đó về sau là 6 năm rồi là chồng em giặt đồ thôi Trời ơi, luôn ha Em là suốt ngày chọc mẹ anh chọc hoài vậy đó hả dạ ý là chọc vui hay là chọc mẹ giận dạ chọc vui thôi nhưng mà không biết nhiều lúc chọc giận luôn á dạ nhưng mà không biết nhiều lúc mà em cảm thấy vui mà không biết mẹ cũng thấy giận dạ. cái lúc mẹ giận thiệt á là cái lúc mà đi rủ đi uống cà phê á chụp hình về hứa gửi cho mẹ mà lâu quá mới gửi sao mẹ không đòi liền đòi liền nó không trả <laughs> gì kỳ vậy dạ sửa sửa hình gì lâu quá vậy tại vì là em phải sửa hình mẹ kêu vô chụp xong về nhà là liệu cái hình cho mẹ đi con cái nó dạ dạ nhưng mà mình không có nói ra là cho em còn phải bóp eo rồi kéo chân <laughs> ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng cảm nhận như thế nào lần đầu tiên á bé này nó về nhà chị đang đón con trai chị tại vì ngay cái lúc ấy á, thì con trai chị nó đi bộ đội về á cái nó đến nhà nhìn nó bé này sao nó dễ thương quá nhưng mà nhìn kỹ lại chân mày nó <laughs> dữ chắc dữ lắm chân mày đậm là dữ hơn chắc vậy <laughs> mà có giữ không cô cưới vậy nó giữ thiệt <laughs> trời ơi nhìn bé thì nó nhỏ xíu mà nó nó, nó gan thiệt nó lại đến nhà mình mới đi đón bạn trai mà giờ là con của mình nữa chứ nhìn dạ sao nghe trai với ta <laughs> giống tôi là lúc đó cảm thấy là cũng có một cái gì đó tương đồng phải không cô hả đúng rồi dạ thấy, thấy thương thấy thương rồi không biết nàng dâu khi mà ngay cái thời điểm đó đến nhà bạn trai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 cái ngày à, đầu tiên mà về làm dâu thì con dâu à, có hoàn thành trách nhiệm với nàng dâu hay không mới đầu về thì chị nghĩ là mình là bà vợ chồng của người ta rồi cho nên á mình phải thương thương nó thương trước và thương nhiều nữa và dạ. như vậy nó mới thương mình lại nấu cơm nấu nước giặt giũ gì trong nhà sao bà chồng làm hết <laughs> nấu cơm ấy thì lúc đó em có phụ chút thôi còn giặt giũ thì cũng tại mẹ em <laughs> tại vì lúc đầu hồi lúc mà mới cưới về qua hai hôm sau thì quần áo nhiều lắm cái em với lại em chồng em là đứa em gái hai đứa mới giặt mẹ em mới la chồng em trời liêm sao mày không tiếp nó mày để nó giặt một mình vậy cái chồng em vô giặt cái khoảng tuần lễ sau hai vợ chồng chỉ giặt đồ hai chồng thôi mà em thì hơi bị lười một tuần em mới gom giặt một lần <laughs> mẹ em về thấy em giặt một mình mẹ em cũng la chồng em trời sao mày giặt để nó giặt nhiều như vậy từ đó về sau là 6 năm mà là chồng em giặt đồ thôi trời ơi mẹ re luôn ha rồi mẹ em có hối hận gì câu nói năm đó <laughs> từ ngày về làm dâu mình có gặp khó khăn gì không chị khó khăn thì không tại vì uh, trước khi về làm dâu thì em có khoảng thời gian em đi học em cũng ở trọ ở xa em cũng quen rồi với cả là khi về thì à, ba mẹ em dễ tính lắm về thì em có cũng có công việc riêng á cho nên là nhiều khi hôm nào mà mẹ thấy em ngủ chưa có thức hay là mẹ thấy thức khuya mà sáng mẹ dậy không nổi thì mẹ thức dậy thì mẹ cứ làm cơm nước nhà cửa rồi hết không có con phải làm cái này con phải làm cái kia cho mẹ mà là người nào thức trước người nào gánh việc thì người đó làm vậy thì hai mẹ con mình có điểm gì giống nhau không để nói đi chắc làm đẹp Đúng. quá ha Đúng rồi trời mặt quần áo á thì dạ. có thể thích mặc, mua sắm thích dạ. mua sắm dạ. mặc, có thể mặc qua mặc, lại, lại hết <laughs> cũng sai <laughs> quần áo giày dép đồ mẹ em rất là thích đi cà phê mà thích đi chụp hình á em cũng vậy cho nên là rất hạp cái khoản này hai mẹ con thích sống ảo không dạ có thích lắm chứ vài bữa vài bữa là rủ à, đi mẹ ơi đi uống cà phê hỏi có chụp hình không chụp hình mẹ mới đi à <laughs> có chơi facebook chung không dạ có <laughs> chơi facebook của nhau á kết bạn với nhau á là thường hay có những cái tâm sự tâm tư tình cảm gì hay viết lên đó những lúc vui thì không sao những lúc buồn thì mình có hay viết lên facebook không tính của em thì à, em chỉ chia sẻ những cái à, hình ảnh cuộc sống là những cái điều à, vui vẻ kiểu là tích cực thôi à. còn những cái tiêu cực thì em không có chia sẻ lên mạng xã hội vậy thì những cái điều tiêu cực đó mình mình giải tỏa bằng cách nào à, tiêu cực đó thì em tâm sự với chồng em chứ không có nói với mẹ à, mẹ thì à, nhiều khi á mình nói những cái chuyện mà hơi tiêu cực quá tác động tới tâm trạng mẹ em tại vì tính mẹ em thì kiểu là à, <laughs> em bé <laughs> thật sự là vậy mẹ em hay giống như là hay đa sầu đa cảm lắm á công việc mình có gì trục chặt mà mình nói với mẹ là mẹ lo mẹ cứ suy nghĩ rồi mẹ cứ nhắn tin mẹ hỏi hoài rồi mình thấy như vậy á là mẹ khó ngủ nữa cho nên là em ít có chia sẻ mấy cái tiêu cực có bao giờ chọc mẹ chưa thấy mẹ hiền quá à. em là suốt ngày chọc mẹ thôi chọc hoài vậy đó hả dạ ý là chọc vui hay là chọc mẹ giận dạ chọc vui thôi nhưng mà <laughs> không biết nhiều lúc chọc giận luôn á dạ nhưng mà không biết nhiều lúc mà em cảm thấy vui mà không biết mẹ cũng thấy giận ờ. <laughs> cái lúc mẹ giận thiệt á là cái ờ. lúc mà đi rủ đi uống cà phê á chụp hình về hứa gửi cho mẹ mà lâu quá mới gửi sao mẹ không đòi liền đòi liền nó không trả <laughs> gì kỳ vậy dạ. sửa sửa hình gì lâu quá vậy <laughs> tại vì là em phải sửa hình mẹ kêu vô chụp xong về nhà là liễu cái hình cho mẹ đi con cái nó dạ dạ nhưng mà mình không có nói ra là cho em còn phải bóp eo rồi kéo chân <laughs> Tôi cứ gửi liền được chỉnh tấm là lâu luôn mà mỗi lần đi cà phê hay đi tiệc gì với mẹ là chụp nhiều dữ lắm Bữa nào á là nếu mẹ đòi quá bữa nào kiếm tấm nào gì mà hàng đăng lên luôn <laughs> Không nha, chụp xong là coi máy liền hình xấu Xóa, xóa liền tấm này cho mẹ xóa. Chừng nào chụp mà hứa bao đẹp mới cho chụp nha Bao đẹp luôn <laughs> Chị là về làm dâu của mẹ được 6 năm rồi đúng không? À, dạ Mình có em bé chưa? Dạ có, em bé em hơn 2 tuổi rồi cái kỷ niệm mà lúc mà mang bầu rồi lúc sanh đó kỷ niệm giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế nào có bầu á thì ờ, cái lúc có bầu á thì cưng lắm dạ không có cho đi đâu hay hoặc là chạy xe gì cũng phải là đợi cho liêm chở hết dạ. chứ không có đi một mình thương nó nhất là cái lúc nó sanh á ở trong phụ sản người ta nói là sanh thường theo, theo dõi sanh thường thôi nó nó chuyển dạ hai ngày hai đêm rồi cuối cùng hả đem nhỏ lên bác sĩ báo là mổ chị nghĩ cái cảnh mà mổ thấy tội nghiệp lắm thấy thương nó lắm có mong con dâu là xin thêm cháu cho bà, bà nội nữa không ừ, có chứ có trai rồi bây giờ cũng muốn sinh thêm đứa gái nữa có sinh đứa gái nữa biết đâu có khi mẹ chồng nàng dâu sinh lượt nữa <laughs> thật sự là đây là những người rất là hợp còn trẻ trung mà dạ. rất là hợp với nhau thành ra chắc cũng không có những cái gì mâu thuẫn lớn với lại mẹ chồng rất là hiền luôn mâu thuẫn thì không có <laughs> nhưng mà hồi lúc mà mới cưới về thì bắt đầu bị à, bị cháy khẩu vị ăn uống lúc về thì à, em thì em ăn cái gì em ăn cũng mặn lắm niêm cái gì cũng đậm hết còn mẹ thì ăn nhạt nhưng mà mẹ nấu á thì à, mẹ nấu nhạt cho nên là à, mẹ hỏi ngon không em cũng nói ngon trời ngon lắm mẹ em đâu có dám góp ý thì lâu lâu em len lén <laughs> em nêm cho nó động tí hoặc là em thỏa thẻ với chồng em á nói mẹ ơi cái món này mẹ nêm lạc có con mẹ nêm đậm chút cho dù miệng em không có ra mặt chống đối kiểu <laughs> là cái gì cũng xui xui theo mẹ hết nhưng mà <laughs> thọt chồng mình vô mẹ em cũng biết mẹ em biết là em kêu chồng em nhưng mà mẹ không muốn nói rồi à, năm tháng từ từ cái khẩu vị ăn uống mẹ em thì ăn đậm hơn chút em thì bớt chút em ăn nhạt lại bây giờ thành ra là hợp con có khuyết điểm gì không à, có tật xấu gì không lúc mới về á hai đứa nó đánh chung yeah. Dạ. mà nó còn ca còn hát nữa <laughs> ủa vui vui mà à. bị bị tắm lâu á bị mẹ la tắm đã lâu mà còn vô chổng ca <laughs> vui à vui vui thiệt mà làm chị hết hồn lần đầu tiên á mẹ chồng nàng dâu có thể nói là cũng rất là hợp với nhau trẻ chung cùng gu ăn uống rồi style này kia nữa từ ngày có nói về giờ gia đình nó có sức sống vui có tiếng cười không? vui hơn dạ. nữa tuần thì nó rủ hai đứa con nhỏ của chị tổ chức nấu ăn uống tổ chức sinh nhật cho thành viên ở nhà mẹ chồng rất là hiền con dâu nói gì thôi nói giữ giữ chứ đâu đâu có giữ gì lắm đâu <laughs> hy vọng rằng chúng ta vẫn giữ được cái mối à, duyên này nó bền vững mãi mãi vẫn vui như thế vẫn yêu thương như thế nha mẹ chồng có muốn nói gì với con dâu trong ngày hôm nay không con có cái tính nóng á, sau này con có thể à, dằn lại tiếng nữa có gặp công chuyện trục chặt gì đó thì dù sao thì cũng có ba mẹ hai bên với chồng con đứng sau lúc nào cũng luôn ủng hộ con hết yeah. Dạ con thấy hiền như mẹ nè đúng không dạ. <laughs> từ hôm về làm dâu tính mẹ đến nay là 6 năm rồi ngắn thì cũng không ngắn nhưng mà dài thì cũng không dài mẹ như vậy đối với em là tốt mà cả ba chồng em nữa rất là hiền và đối xử với em khoan dung nữa em biết là có nhiều lúc trong cuộc sống á có thể là ba mẹ không hài lòng em hoặc là có thể buồn em điều gì đó nhưng mà ba mẹ cũng không bao giờ nói ở với ba mẹ em chưa bao giờ thấy em là dâu luôn lúc mà ra riêng á ai cũng nói là trời mày ra riêng ở xuống hoặc không phải cái gì cũng phải tự lo nhiều khi sáng thức dậy là lủi hổi cơm nước là cả ngày còn ở với ba mẹ thì kiểu sung sướng hơn ba mẹ thương hơn con chỉ mong là từ đây về sau là đoạn đường của con với chồng con còn dài cũng như là mẹ con mình cũng còn dài như vậy chỉ mong là những lúc mà con có làm gì lỡ cho ba mẹ buồn á thì ba mẹ nói với con dạy con đừng để trong lòng cũng giống như là mấy năm nay vậy đó để lúc nào mẹ con mình cũng kháng khích như vậy chưa? vâng cảm ơn à, mẹ chồng mình rất là nhiều chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi hạnh phúc như thế cứ lâu lâu chạy về ăn cơm ké ôm mẹ ăn gái <laughs> à, đây là một món quà à, của chương trình à, gửi tặng cho gia đình một kỷ niệm à, vui vui nhỏ nhỏ để chúng ta nhớ ngày chúng ta có tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu